đặt đơn rồi ấy thì bạn có thể kích hoạt à, nhận 200 đô sau 100 ngày chúng ta có thể rút nha Ok từ link à, đăng ký app ấy mình sẽ để dưới phần mô tả nội dung của video nha sau bạn là click bấm chọn link đó lúc này sẽ một giao diện như này đầu tiên nhất ở mục username ấy, thì bạn sẽ nhập tên người dùng hay chính là tên đăng nhập cho mình nha nhớ viết liền không dấu này sau đó ở mục số điện thoại này thì đây bạn nhớ nhập là cộng 84 nha rồi kế tiếp thì bạn sẽ hành nhập số điện thoại của bạn vào nha. Số điện thoại chính, số điện thoại thường xuyên chúng ta liên lạc vào đấy. Sau đó bạn nhấn vào get code này. Lúc này sẽ có mã OTP được gửi về tin nhắn số điện thoại bạn đăng ký. Bạn tiến hành à, nhập vào đây này. Rồi sau đó mục à, password thì bạn sẽ hành tạo mật khẩu đăng nhập. Rồi kế tiếp nữa ở mục à, password again thì bạn sẽ nhập lại mật khẩu đăng nhập giống y hệt như ở bên trên này. Rồi sau đó ở mục mã mời, mã thiệu thì bạn giữ nguyên cho mình nha. Cuối cùng nhấn vào nút register này để tiến hành đăng ký tạo một khoản hoàn toàn miễn phí 100% nha. Ok, sau đăng ký đoản thành công rồi thì bạn sẽ nhấn vào đây này để đăng nhập này. Đó, nhớ nhập số điện thoại của bạn rồi nhá và thay đổi chỗ này thành 84 à, này, cộng 84 này. Rồi tiếp theo nhập vào có đăng nhập và cuối cùng nhấn vào login để tiến hành đăng nhập ha. Ok, sau đăng nhập thành công rồi thì đây chính là giao diện à, trang chủ của app này nha. Và như mình chia sẻ là đối với app này chúng ta sẽ đang nạp tiền vào để đầu tư và cũng để kích hoạt được 200 à, đô miễn phí kia nha. Vậy làm sao chúng ta thể nạp tiền ạ? Bạn sẽ truy cập mục à, My ở góc bên phải dưới cùng cho mình này, tức là mục của tôi đấy. Sau đó nhấn vào Recharge rồi ha. Rồi thì bạn quan sát này, ở đây sẽ có hình ảnh mã QR cũng như là địa chỉ ví UST e của bạn hoặc chính là địa chỉ ví TDX của bạn nha. Bạn sẽ nhấn vào Copy để hành à, sao chép địa chỉ này này sau đó truy cập vào các ví điện tử như Binance, Tronet, MetaMask rồi Onet vân vân nha. Kế tiếp là chuyển tiền địa chỉ ví này hoặc là quét mã QR này để tiến hành à, nạp tiền ha. Ok, ví dụ đây mình truy cập vào ví điện tử Binance của mình nha Thì ở giao diện trang chủ Binance ấy thì bạn sẽ truy cập vào mục ví ở góc bên phải dưới cùng như mình này. Sau đó chọn ví giao ngay này. Kế tiếp nhấn vào rút ha. Rồi sau đó thì bạn sẽ dành chọn đồng UST bạn muốn nạp nha. Nhấn vào UST này. Kế tiếp chọn là gửi qua mạng lưới tiền mã hóa này. Ok và chia sẻ thêm ấy, nếu bạn nào mà chưa có tài khoản Binance ấy cũng như chưa biết cách đăng ký như thế nào ấy thì mình sẽ để link đăng ký cũng như video hướng dẫn cách đăng ký và xác minh KYC ở dưới phần uh, mô tả nội dung của video nha. Ok thì đây chính là giao diện trang ờ, rút tiền của Binance. Thì đầu tiên nhất là mục địa chỉ thì bạn sẽ đánh ờ, dán địa chỉ ví UET Black ở trên app kia vào đây nha. Sau đó mục mạng lưới này thì bạn sẽ đánh hành chọn mạng TLC20 cho mình, kéo xuống này, cuối cùng đây này. Nhấn vào xác nhận ha. Rồi sau đó mục ờ, số lượng thì bạn sẽ là nhập số UET bạn muốn nạp vào app kia nha. Như ở trên Binance ấy thì chúng ta nạp tối thiểu là 10 U và trên app kia để chúng ta có thể ờ, nhận được 200 U miễn phí kia thì bạn cũng phải nạp là 10 U nha. Và bạn quan sát này, phí đây là 0.8 thì chúng ta sẽ cần nạp ít nhất là 10 8 U nha. Rồi đây mình sẽ nạp là 10 8 U thì mình sẽ nhập vào này. Thì bạn quan sát này, là số U mà bạn nhận được ở trên app kia sẽ là 10 U này. Rồi sau đó cuối cùng bạn nhấn vào rút ở góc bên phải dưới cùng và tiến hành à, nạp tiền như bình thường nha. Ok, sau khi nạp tiền xong rồi, tiếp theo thì bạn sẽ quay trở lại app và nhớ nhấn vào mục à, Recharge Completed để xác nhận rằng mình đã nạp tiền rồi ha. Ok, như ở đây thì à, bạn quan sát này là mình cũng đã nạp à, 30 u vào rồi để test trước cũng như là trải nghiệm trước và bây giờ mình tiến hành review lại cho các bạn nha. Rồi thì bạn quan sát này là sau khi bạn nạp tiền thành công rồi ấy, mục uh, Recharge Gold là mình đã được nhận 200 U thành công rồi nha. Và bên phải ở mục Withdraw ờ, Countdown là sau 100 ngày chúng ta có thể rút được 200 à, mu này ha. Rồi thì sau khi nạp tiền xong rồi, tiếp theo thì mình sẽ chia sẻ review cho bạn cách chúng ta kiếm tiền ở trên app này nhá. Bạn sẽ quay trở lại mục ờ, homepage tức là trang chủ này, hoặc nhấn mục ờ, get này cho mình cũng được nhá. Kế tiếp kéo xuống này, nhấn vào get the order này để nhận đơn này. Rồi các bạn chờ chút nha. Ok, message successful, tức là chúng ta đã kết nối đơn thành công rồi nhá. Tiếp theo bạn nhấn vào Submit the Order để xác nhận rằng mình đặt đơn nha. Rồi bây giờ các bạn sẽ chờ app à, xác nhận đơn cho chúng ta ha. Ok, như vậy mình đã đặt đơn thành công. Thì ở đây sẽ lên thông báo là completed, tức là mình đã đặt đơn thành công rồi ha. Thì đó là cách đặt đơn ở trên app này. Tiếp theo thì mình sẽ đặt thêm một vài đơn nữa để các bạn à, quan sát dễ du nha. Quay trở lại mục à, Get ở chính giữa này. Sau đó kéo xuống này. Nhấn vào Get the Order nha. Ok, tiếp theo nhấn vào Submit the Order ở góc dưới màn hình này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chờ xác nhận đơn ha. Như vậy mình đã đặt đơn thành công. Và các bạn à, quay trở lại mục Order nhé. Sau đó nhấn vào Completed này. Thì ở đây sẽ lên tất cả những đơn mà bạn đã đặt thành công rồi ha. Đó thì đó là cách đặt đơn ở trên app này. Ngoài ra bạn quay trở lại mục Get này. Ở đây là mục à, Order has been à, completed ý, là mình đã đặt 12 trên 30 đơn thành công này thì có nghĩa là sao các bạn quay trở lại một homepage đó là trang chủ của này thì vừa nãy mình nạp 30 EU vào đúng không thì hiện tại mình đang ở level 1 tức là VIP 1 này thì mỗi ngày mình sẽ đạt được 30 ờ, đơn nha còn nếu bạn nạp mà trên 300 ờ, EU ấy, thì bạn sẽ ở VIP 2 và mỗi ngày các bạn sẽ nhận được 35 ờ, đơn đặt hàng này tương thế là VIP 3, VIP 4, VIP 5 này và cuối cùng là VIP 6 thì nếu các bạn nạp trên 10.000 eu thì mỗi ngày các bạn sẽ đạt được 60 đơn đặt hàng nha. Rồi thì vừa xong mình đã review cho bạn là cách chúng ta kiếm tiền chính ở trên app này. Tiếp theo thì mình sẽ chia sẻ review cho bạn cách chúng ta kiếm tiền hoàn toàn miễn phí luôn nha. Bạn sẽ quay trở lại mục mai tức là của tôi này. Sau đó nhấn vào invite friend cho mình nha. Thì bạn quan sát này, ở đây sẽ có đường link giới thiệu của bạn cũng như là mã mời của bạn. Bạn nhấn biểu tượng ờ, bên phải này để anh sao chép đường link này cũng như là sao chép mã mời này và chia sẻ đường link này cũng như là mã mời này đến bạn bè người thân hoặc ờ, lên các ổ nhóm như nhóm Facebook, nhóm Zalo rồi nhóm Telegram. Khi người ờ, đăng ký qua link của bạn cũng như là nhập mã mời của bạn thì bạn sẽ nhận được hoa hồng nhá. Và đối với app này thì bạn sẽ nhấn mục uh, Team Report này. Thì chúng ta sẽ có là 3 level tức là 3 tầng đẹp nhá. Đối level 1 thì bạn sẽ nhận được ờ, uh, 6% từ người mình giới thiệu này. Level 2 thì sẽ nhận được 3% và cuối cùng level 3 thì bạn sẽ được uh, ờ, 1% nha Rồi thì đó là những cách kiếm tiền chính ở trên app này. Tiếp theo thì mình sẽ chia sẻ review cho bạn là cách chúng ta rút tiền nha Bạn sẽ lại quay trở lại mục mai tức là của tôi này. Sau đó nhấn vào cash withdrawal cho mình nha rồi trước khi rút tiền ý, thì bạn sẽ đánh thêm địa chỉ rút tiền. Bạn sẽ nhấn vào Cash ờ, Withdrawal Method này. Kế tiếp nhấn vào Add nha. Ở đây mục address thì bạn sẽ đánh nhập địa chỉ ví UST của bạn trên các sàn hoặc ví điện tử như Binance, Tronet, MetaMask rồi Onet vân vân nha. Rồi cuối cùng nhấn vào Preservation để hành thêm địa chỉ rút tiền ha. Sau thêm địa chỉ rút tiền rồi, tiếp theo thì chúng ta sẽ hành nhập mật khẩu rút tiền. Và ở đây thì ờ, các bạn sẽ hành nhập mật khẩu đăng nhập cho mình luôn nha ở mục uh, Fan Password này sau đó mục uh, ờ, Withdraw Amount thì bạn sẽ là uh, nhập số tiền bạn muốn rút nha ở trên đây thì hiện tại mình đang có 32 đô uh, ờ, 0,78 này thì mình sẽ rút tất cả luôn nha là 32,078 này và lưu ý nhá là phí rút tiền của chúng ta sẽ là 2% nha cuối cùng bạn nhấn vào Cash Withdraw để xác nhận rút tiền này rồi ok, sau đó bạn nhấn vào Withdraw Record này Thì bạn quan sát này là lệnh rút tiền của mình đang ở trạng thái là success tức là thành công rồi nhá. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành truy cập vào ví Binance của mình xem 32 đô này của mình đã được cộng hay chưa ha. Rồi thì vào qua sát này là mình cũng đã nhận là 31,36 đô thành công rồi nhá. Như vừa nãy mình chia sẻ là phí rút tiền là 2% ha. Ngoài ra bạn có thể nhấn vào để xem thông tin chi tiết này. Đó sẽ có số tiền mình nhận được này. Rồi địa chỉ này, cũng nhà là t này, rồi à, thời gian tiền về nhá. Mình thấy app này tiền về cực kỳ nhanh luôn. Rút chưa tầm đến một phút là tiền đã về rồi ha. Rồi thì đó là cách rút tiền ở trên à, app này. Thì như vậy là Hoàng Văn Giang đã chia sẻ, giới thiệu cũng review cho bạn app đặt đơn kiếm tiền này. Thì bạn nào quan tâm muốn tham gia thì nhớ mình để đường link à, đăng ký ở dưới phần à, mô tả nội dung của video nhé. Và nhớ rằng khi bạn lạp tiền ấy, các bạn sẽ được kích hoạt phần thưởng 200 mu kia và sau 100 ngày chúng ta có thể rút được ha.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 Hoàng Văn Giang chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ, hẹn lại các bạn trong những video chia sẻ tiếp theo của Hoàng Văn Giang.